Can thiệp của Hoàng Đức bóng lên chân thủ Quang Hải. Đây là cơ cho chúng ta. đi lên. Một lần nữa thì thủ thành Butram lại phải uh, ra ngoài khu vực 16m50. Nó cho thấy sự vất vả